sắc trắng hoa ban giá lạnh tràn vây rét ngọt ngào tiếng hát ngân nga vang bóng núi câu hò ai vút cao say lòng người nơi dốc núi kia có rừng hoa thơm có ruộng bậc thang ngát hương mùa vàng tây bắc yêu thương điệu xòe hoa chung điệu nhạc hoa ban nở lớn đôi bên lối nhỏ nhà em đôi thông xanh hy vọng tây bắc gửi về anh sắc trắng hoa ban giá lạnh tràn vây rét ngọt ngào bậc thang ngát hương mùa vàng tây bắc yêu thương điệu xòe hoa cầm tay ta hát chung điệu nhạc hoa ban nở lớn đôi đến lối nhỏ nhà em đôi thắm xanh hy vọng tây bắc gửi về gửi về anh tình em trao anh rồi cây bơ gửi về anh anh lên tây bắc hoa ban nở xinh lên tỏa nắng giữa rừng đại ngàn nụ cười em